Chào các bạn Chào các bạn mời đại ca đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và và hôm nay chúng ta sẽ à, học cách làm ra một cái con robot nói chuyện cho Slash phần 3 nha Thì phần phần 2 phần trước ấy thì chúng ta đã làm cho nó ấy, là lúc mà ghi chữ xin chào là mình thêm mấy cái dấu than, dấu hỏi hay là dấu cách hay là dấu chấm Chào bạn là nó sẽ tự xử lý mấy cái dấu đó xóa bỏ xóa bỏ mấy cái dấu đó xong lâu xong lâu uh, ờ, đỡ xe mày ấy cho nó nó giống y hệt như là cái phần tử trong cái danh sách cái danh sách ờ, nhận nhận biết cái câu của nó nó giống hợp giống giống trong hợp nên nó sẽ được đấy xin chào à đỡ một đống dấu chấm ấy đầu một đống dấu chấm than đầu một đống dấu chấm hỏi chào bạn thì nó vẫn nó tự xử lý bỏ hết mấy cái dấu đó xong rồi à, ghi treo bạn để cho nó hiểu ấy giờ hôm nay chúng ta sẽ phần ba ấy phần ba đây ấy chúng ta sẽ làm sao ấy cho nó ờ, cho nó tính toán được là đây giờ mình hỏi nó nó sẽ tính toán được nha ask nè podcast là bọn nói mình đợi đây giờ mình qua cái đối tượng phân hỏi ấy mình đợi thêm này nếu còn không thì để mình bật tiếng việt nha đây đây nó hỏi về đời à. lúc mình đặt inbox anh trả lời đúng không mình đỡ thêm cái nếu đây vô Factory Robot nói ấy. cái Factory Robot nói thì đỡ và nếu không thì còn cái nếu đây ấy thì à, chúng ta chỉ đỡ là nếu mà đây nếu mà cái phần input đấy input này à, nó bằng tính toán thì nó sẽ phát hoặc là chúng ta có thể làm theo cách này cách này còn chắc ăn hơn nữa là cái phần đối tượng robot phần xử lý đây à. khi nhận được robot nói thì nó làm đúng không nó sẽ chạy hết cái phần xử lý đây nha à. giống như uh, chúng ta nếu chúng ta ghi chữ tính toán thì nó sẽ tính toán nhưng mà à, lỡ lỡ chúng ta thêm những cái dấu than dấu thoại vậy mà chúng ta đặt ở phân hỏi mà nó chưa có chạy cái phân xử lý bỏ mấy cái dấu đó ấy, thì nó sẽ không có hiểu đấy nên là chúng ta chỉ lập trên ở bên robot phân xử lý à chúng ta đỡ một cái lệnh đây mình đợi nếu mà rồi nha đây nếu còn không thì nếu còn nếu không thì đây nếu à nếu mà ấy cái phần import đây đây cái phần import uh, ờ, sau khi mà nó để xử lý bỏ mấy cái dấu ấy mà nó bằng nó bằng uh, ờ, tính toán tính toán vậy thì nó sẽ phát ra một cái tin nhắn nữa là ờ, tin nhắn nào ta đây phát là cái tin nhắn là đây tính toán tin nhắn thông báo uh, tính toán đợi vô và khi mà về uh, ờ, chúng ta cho nó dừng lại thêm khối lệnh dừng lại cái lệnh này dừng lại kịch bản này rồi khi khi mà uh, nhận được cái thông báo lô bệnh thông báo uh, tính toán đây à thì nó sẽ hỏi ấy là thì nhận được cái tính đó này đúng không nó sẽ hỏi ấy, là coi à hãy hãy nhập giá trị một hãy nhập giá giá trị giá trị một thay nhập giá trị ờ, một uh, ấy là uh, chúng ta sẽ uh, cái tính toán này đó chỉ đơn giản thôi là hãy nhập giá trị hai là chúng ta chỉ uh, nhập hai cái giá trị xong rồi chọn cái phép tính phép tính toán rồi tính hai cái phép hai cái số đó rồi đây đáp án như vậy đây hãy nhập phép tính vào hãy nhập phép tính vào à đấy và nhập phép tính vào rồi rồi đây tạo là biến á là giá trị giá trị một giá trị hai rồi Chờ hôm nay đặt giá trị một với là sau sau khi mà à, mình đặt câu hỏi cái mẹ hỏi thì nhập giá trị một về đời ấy chúng ta sẽ đặt giá trị một thành câu trả lời đó còn cái uh, câu giá trị hai đợi vô trong khi về bạn uh, sau khi cái lệnh hỏi hệ nhập giá trị hai về đợi nó chạy xong là đặt giá trị ai cũng là trẻ rồi còn hệ nhập phép tính vào vậy ta đợi giờ chúng ta sẽ đặt cái ờ, đây nha không chúng ta sẽ khỏi cần ờ, tạo lên cái biến tập nha cái, cái biến kết vẽ chúng ta chỉ cần đổi là nếu cô không thì nếu cô không thì nếu cô không thì cái này là cái phép tính nó giống như cộng trừ nhân chia nếu nó là thành cộng nếu nó thành trừ nếu nó thành nhân hẹn là nếu nó là chia kiểu vậy đây giờ nếu ai nếu mà cái câu trả lời vậy nó banh đầu đây nếu mà cái câu trả lời đây à nó bằng dấu cộng vậy nó sẽ tính hai cái giá trị là cái input đây input nó bằng nó bằng dấu cộng mà input là bằng uh, giá trị một đây giá trị một à giá trị một cộng cho giá trị hai được cộng vô yeah, biến giá trị 1 cộng cho biến giá trị 2 rồi sau nó phát lên tin nhắn đấy kiểu vậy rồi rồi còn nếu mà trả lời nó bằng cộng còn không thì nếu mà nó trả lời nó bằng cộng thì nó bằng nhân trừ à trừ là nhân còn cái nếu không thì bạn cái bạn còn các đợi điếu thì các bạn cũng biết là nó có phép tính cơ bản là cộng trừ nhân chia thì cái nếu không thì cuối cùng này nó sẽ là chia thì đây nếu trả lời bằng trừ rồi vậy uh, chúng ta sẽ đặt input thành giá trị 1 trừ cho giá trị hai rồi rồi còn nếu mà ờ, trả lời nó bằng nhân ấy thì nó là nhân đơn giản vậy thôi còn cuối cùng nếu nó bằng uh, gì ta à, bằng chia thì nó là chia ok đấy coi đợi mình nha đầu ta chia đây rồi nó vô bỏ đây đi rồi xong đấy vậy đúng không đỡ nó trên đi đấy giờ chúng ta sẽ ờ, đợi thêm cái này à. là cho nó hỏi một cái nữa cho nó hỏi nữa hỏi một cái nữa nha hỏi sau khi mày nó tính toán à là có à, gì ta bạn có muốn à, làm làm tròn kết vẽ không đấy thì à, chúng ta thì nó có hay không thì à, chúng ta được cái nếu cũng không thì nếu ấy đây nếu ấy cái đáp án ấy cái câu trả lời ấy nó bằng không Ôi ờ, chết Đây câu trả lời đây Đây câu trả lời nó bằng là có Hoặc là không Còn nếu không thì chúng ta đợi nếu Còn không thì Thôi chúng ta đợi nếu thôi. giờ, giờ nếu là người ta cũng không cho không cho có hoặc là không mà nó chạy nếu không thôi thì xem người ta hiểu đúng không nên là nếu có gì chúng ta đặt cái giá giá trị uh, ờ, alo à, đặt cái uh, biến inbox thành đây làm tròn thành làm tròn inbox đấy cái này nó sẽ làm tròn dùng mà còn nếu không ấy vậy thôi nếu trẻ nó có thì đợi rồi chúng ta đợi nó vô nhíu không khỏi cần nếu không thôi rồi ấy, Sao chuẩn bị uh, nó Nó đưa lại đáp án Nhưng mà ở trên này vậy Chúng ta đợi vô kia níu đây luôn nha Níu vô trồng cái níu không thôi vậy Giờ mình nghĩ chúng ta nên đợi vô lại Bởi nếu mà nó cũng ờ, không phải là chia nhân trừ hay cộng Mà nó chạy cái chia ấy Thì nó sẽ bị Giờ làm gì rồi đúng không là ok vậy đúng không rồi hôm nay uh, được cái điếu nằng câu đây à, cái mẹ à, mẹ tìm cái trung hợp ấy đồ đây ơi là phép tin tính toán còn nếu không thì nếu không thì uh, phát tin nhắn gì ta trèo tin nhắn mới là à ra à, ra phân coi nhận câu là lúc đó nó sẽ xem thử cái câu đó nó mình nó có hiểu không là khi mà nhận được cái thông báo nhận câu à đấy đợi vô đợi cái lệnh lúc nãy mới nửa tháo ra được vậy cái này đặt inbox thành tròn inbox đúng không cuối cùng chúng ta đặt cái ờ, cái này cuối cùng chúng ta chỉ cần đặt là nói nói đáp án đầu ta đây nói cái input rồi rồi chúng ta phát tin nhắn phản hồi lại phần hỏi đây à chúng ta khỏi con bật khi nhấn về lấy cơ màu xanh giờ chúng ta khỏi con đợi cho nó vô liên tục nữa chúng ta chỉ có tạo thêm một cái ờ, thông báo nữa thông báo hỏi là khi nhận được thông báo hỏi nó sẽ chạy đây còn đây còn đây chạy rồi đúng không nó nói inbox đâu nó chỉ phát tin hỏi còn phần này cũng vậy phần mày nhận câu này nó cũng cuối cùng nó cũng phát tin hỏi để cho nó hỏi ra và chúng ta đợi tìm cái khối lệnh khi nhắn về lá cơ màu xanh nó sẽ phát tin hỏi do nó làm cái uh, tin phát tin hỏi đâu nó là cái thông báo hỏi đâu nhưng mà chúng ta chưa chưa cái uh, thông thông báo cái phát tin hỏi đó nên là nó không có chạy giờ dạ, xin chào chào bạn giờ nha tính toán hãy nhập với chị à cho chúng ta giờ chúng ta tách hết mấy cái uh, inbox này đây mình đợi đi ba cái này thôi giá trị một là 10 là giá trị một nó đạt là 10 đúng không giờ 5 à, chết đầu không đây đợi nha tính toán rồi giờ hãy nhập giá trị một về là 20 đi giờ mình nhập giá trị thứ hai là 10 vậy là giá trị thứ nhất là 20 và giá trị thứ hai là 10 chúng ta đặt cho nó là cộng thì 20 cộng cho 10 là bằng 30 cầm lại à bạn có muốn làm trò kết vậy không? Không Bởi vì đó là sự nhiên Nó chỉ ghi ba rươi Kết vệ nó là vậy Là ok Sau nha Đấy đẹp án sẽ là 30 Rồi Giờ video đến đây cũng kết thúc rồi Thì hôm nay chúng ta lại xem xong cái ờ, phần tính toán tính toán luôn nha Thì giờ Vậy thì giờ sẽ là các bạn vào bye bye nha Giờ các bạn nhớ subscribe và like kênh mình để mang mình làm thêm nhiều video tiếp nha Giờ thì các bạn và bye bye